quý vị và các bạn quay trở lại với kênh ờ, Bất Động Sản Sang Bình Dương Rất vui gặp lại quý vị trong video mới nhất ngày hôm nay Ngày hôm nay em đang có mặt tại à, siêu thị Co Mắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Để giới thiệu cho quý vị và các bạn à, một ờ, vườn cao su 4,1 hectare cao su đang cạo như quý vị Đó siêu thị có mắt nằm trước mặt nha và kế bên đó là chợ Đồng Phú siêu thị và chợ nằm kế bên luôn Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo chân em để đi đến cái miếng đất nha Đó, chúng ta cặp bên hông của siêu thị có mắt Chúng ta đi thẳng vào bên trong thì à, vị trí à, cái miếng vườn cao su này à, từ siêu thị Co-op Đồng Phú này đi vào khoảng tầm 6 km nha quý vị Đó. em sẽ dẫn cho quý vị đi thẳng vào con đường luôn Đó. rồi đây là nó có một khúc đường đỏ này đường đỏ nhưng mà rộng lắm nha có một khúc là đường đỏ thôi còn đi vào bên trong là toàn đường nhựa thôi à, quý vị và các bạn ờ, xem video thì ờ, nhớ cố gắng theo dõi hết em sẽ mô tả thật chi tiết về cái miếng vườn cao su này à, cho quý vị và các bạn có nhu cầu à, có có thể được biết rõ hơn để chúng ta quyết định nha miếng vườn cao su này thì à, gần 10 tầm à, 10 năm tuổi nha đang cạo luôn thì à, đặc thù của cái à, vùng nông thôn thì à, ở đây là người ta có nhiều đất nên cái quý vị nhìn thì nó nhà ở nó khá thưa chứ nó không có như thành phố được từ đường DT741 siêu thị Co op đi vào 6 km là chúng ta tới vườn cao su mà giới thiệu cho quý vị và các bạn à, chị chủ chị đang à, dắt mình đi ở phía trước nha giờ chúng ta tới cái cầu là đi vào à, cái à, đường nhựa rồi nha Đó. con đường rất là thuận tiện nha rồi mời quý vị tiếp tục đi vào bên trong nha và đây là cái miếng vườn mà em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn nha <clears throat> miếng vườn của chúng ờ, cao su của chúng ta thì nó có 12 mét mặt tiền đường nha 12 mét mặt tiền đường nhựa đó thì ờ, đây là con đường ờ, nhựa của cái miếng vườn cao su của mình chúng ta đi thẳng về phía bên tay phải đó là 800 mét là tới trường tiểu học Tân Hòa còn bên này là chúng ta đi ra chỗ ờ, siêu thị có ốc hoặc là đi chỗ ờ, thành phố Đồng Xoài nha quý vị ừ. miếng vườn cao su có 12 mét mặt tiền đường nhựa và từ đây thì chúng ta đi ra Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa khoảng tầm 2 km rồi ờ, hơn 2 km thì sẽ đến trường cấp 3 nha ừ. 12 mét mặt tiền đây nó có cái cọc ở đây là cái cọc uh, cọc sắt nha quý vị 12 mét mặt tiền đi thẳng vào bên trong từ bên này mà chúng ta đi qua giáp cái bên mà miếng đất trống nha trước là cũng vườn cao su nhưng mà người ta cắt rồi Đó. bây giờ thì à, em đã đi vào bên trong cái à, miếng vườn cao su à, để quay cho quý vị xem nha miếng vườn của chúng ta là có 12 mét mặt tiền Đó, ôm vòng vào bên trong này đây là cái cọc mốc nha cọc mốc bằng sắt này đi qua bên này là có cái mương cái mương này ranh giới ờ, với lại ờ, cái vườn bên của người ta nha miếng vườn của mình sẽ dọc theo cái mương này đi thẳng xuống miếng vườn khá là rộng 4 hơn 4 hectare Ờ, sổ sách của miếng vườn này thì ờ, là sổ đỏ đầy đủ nha quý vị ờ, khá là vuông vức cây hiện trạng trên miếng vườn của chúng ta là cây cao su khoảng à, 10 năm tuổi rồi cây đang cạo luôn quý vị nào mua thì vào là chỉ có việc cạo thôi móc mương đầy đủ hết và ôm thì dọc qua bên kia là giáp với lại cái miếng đất trống là cứ ôm thẳng miếng đất trống đi qua bên kia do cái vườn nó khá là rộng nên em không thể đi hết cho quý vị xem được thì ờ, vị trí của miếng vườn chúng ta đi ờ, gần trung tâm xã Tân Hòa huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Từ đây chúng ta đi ra trường ờ, tiểu học và trung học cơ sở Tân Hòa thì chỉ khoảng trong vòng 800 ờ, mét thôi nha quý vị. Đó. Và đi ờ, ra hơn hai cây số là đến ủy ban nhân dân xã Tân Hòa ủy ban dân xã Tân Hòa rồi à, đi thêm à, đi thẳng ra luôn là ra trường trung học phổ thông Đồng Phú và ra đường DT 741 luôn nha quý vị khoảng tầm 6 à, km và một đường thì như nãy đường chúng ta đi vào á, thì ra ngay siêu thị có mắc luôn và chợ Đồng Phú cũng khoảng tầm 6 km và có một cái ờ, khúc này chúng ta đi ra ờ, cái nhánh là đi ra chỗ ờ, thành phố Đồng Xoài nha quý vị vườn cao su khá đẹp đất sỏi quý vị và các bạn xem thì nhớ xem thật kỹ để em mô tả cho quý vị à, nắm rõ hơn đó thì à, giá của cái à, miếng vườn này chủ đất đưa ra là 1,5 tỷ nha quý vị 1,5 tỷ một hecta 1,5 tỷ một hecta và có thương lượng chút đỉnh cho quý vị nào thiện chí nha quý vị và các bạn à, có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì cái miếng đất à, trống ở phía trước giáp với lại cái miếng vườn của mình là hiện nay họ đã chuyển lên đất sản xuất rồi đất SKC và xin chủ trương là để à, làm à, xưởng gỗ nha quý vị quý vị và cũng thấy thì à, nãy em quay ở khúc ngoài á là có điện ba pha nha điện ba pha đi qua đất mình luôn cái vườn cao su này thì khá gần trung tâm mặt tiền đường nhựa thông đi ra trung tâm huyện Đồng Phú chỉ khoảng tầm 6 km thôi một lần nữa thì à, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng vườn cao su 4,1 hecta 41.000 mét vuông cây cao su 10 năm đang cạo đang cạo luôn tại xã Tân Hòa huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước gần trung tâm xã Tân Hòa giá của miếng vườn này chủ đất đưa ra là 1,5 tỷ một hecta có thương lượng một chút đỉnh cho quý vị nào có thiện chí quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cái số điện thoại thì em cũng để ở phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện theo dõi rồi bây giờ thì à, em à, xin à, kết thúc cái video tại đây rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều ừ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo à, xin cảm ơn